Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh BLV hút lúa của mình. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận thứ ba trong cái dòng 18 này nha anh em. Thì cái dòng 18 hiện tại có hai trận rồi, mình đã nhận định hai trận đó cho tất cả anh em. Thì cái trận tối hôm nay là Hà Lan gặp Mỹ diễn ra vào lúc 22 giờ và cái trận Argentina gặp Úc vào lúc 2 ờ, giờ ngày 4 nha anh em. Thì hiện tại mình đang làm cái video là ngày 3 tầm 8 giờ cho tất cả anh em thì anh em nào mà đã xem trước những video trước mình nhận định cho tất cả anh em rồi thì anh em cũng biết thì mình nhận định cái trận bầu đầu nha cho tất cả anh em thì cái trận này mình cho anh em nằm bầu đầu nha mà anh em nằm tài thì anh em cái trận này anh em quầy nha anh em anh em ăn được cái mã tài mà anh em thu bầu đầu nha thì cái trận này anh em nào mà xem mình đã phát trực tiếp rồi thì anh em cũng biết thì mình cho anh em nằm thêm cái mã rung hiệp 2 nữa anh em rung hiệp 2 và rung hiệp 1 thì anh em nào mà nằm được những cái mã này á, và nằm được những cái mã gốc mà mình gửi trong nhóm á, thì anh em cũng biết hôm qua là gửi cho anh em ăn rất là nhiều kèo nha thì à, mình sẽ đưa cho anh em xem tất cái cả tất cái cả mà cái kèo trong nhóm mình gửi hôm qua cho tất cả anh em ăn đây là cái nhóm kèo bóng hai lúa của mình thì hôm qua mình gửi kèo cho tất cả anh em nha cái này là hiệp hai nha anh em hiệp hai cái trận Brazil và Cameron thì hiệp hai mình cho anh em đánh cái mã xỉu đây đây là hiệp hai còn cái này là cái trận gốc gốc của thằng góc của thằng Brazil nha anh em thằng Brazil mình cho anh em nằm mã tài góc Brazil đây thằng thị Điển mình cho anh em nằm thằng thị Điển nha và nằm mã xỉu thì mình thua cái mã này mình cho anh em lót cái mã tỷ số ha 21 cho Bồ đồ Nha mình cho anh em nằm Cameron nè anh em nằm Cameron và nằm mã tài đây mình cho anh em nằm Uruguay nữa nha Uruguay thì qua húp được 2-0 nha anh em cái mã tài hiệp 1 của thằng bầu đầu nha ấy thằng à, tài hiệp 1 của thằng Brazil anh em Brazil tài gốc đây cái trận bầu đầu nha nha anh em chặn bầu đầu nha mình cho anh em nằm bầu đầu nha mình cho anh em nằm tài thì à, trong nhóm của mình hôm qua anh em cũng húp rất là nhiều cái mã kèo mà mình gửi đến anh em nha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 chờ cái kèo tuột xuống mình mới cho anh em vào cái kèo ờ, sau nha anh em thì cái đó mới là đánh cho anh em cái một cái mã kèo hiệu quả nhất chứ không phải mà đưa anh em cái kèo ra từ đầu là anh em đánh từ đầu mình sẽ báo anh em là lúc nào anh em vào kèo được thì anh em vào thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận Pháp và Ba Lan diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 4 tháng 12 thì anh em cũng thấy cái thành tích của hai thằng trong cái vòng bảng World Cup rồi hiện tại thằng Pháp cái thành tích của nó hai trận là đã thắng trận đầu tiên khai mạc thì thắng úc và trận sau thắng đan mạch với tỷ số 2-1 ở cái trận cuối thì pháp nó có cái vé đi vào vòng trong cản rồi anh em anh em cũng xem anh em cũng biết rồi là pháp nó chơi với cái đội hình rất là yếu để cho cầm giữ chân anh em giữ chân để vào vòng họp 8 rồi vòng loại trực tiếp thì cái trận này pháp nó chỉ đá chơi cho vui về để nó cũng thua và anh em cũng thấy với mình bà lan từ đầu mùa giải tới giờ nó chỉ thắng được đúng có một trận anh em thắng được có ả rập xê út nó hòa với Mexico nè nó hòa với uh, nó thua Argentina luôn rồi nè, thì cái phong độ của cái thằng Ba Lan này nó không được tốt cho mấy nha không được mạnh Ba Lan này chỉ có hai cầu thủ xứng đáng Milik hoặc là Lewandowski trên dàn công của nó là hơi mạnh thôi nè còn không có ai mà mạnh trong cái dàn công của cái thằng Ba Lan này hết thì anh em thấy cái trận này nó gặp Pháp là cái vé của Pháp ờ, sẽ hạm Ba Lan và cho Ba Lan đi về nước rất là cao rồi anh em còn trong cái lịch sử đối đầu á, trong cái lịch sử đối đầu anh em cũng thấy cái lần đối đầu gần nhất là 2011 Pháp thắng Ba Lan với tỷ số 1-0. Còn cái năm mà cổ loại lầm trùm nào đó anh em là cái năm 82 đấy là Pháp nó thua Ba Lan với tỷ số 3-2 là cái năm đó chưa có Mbappe hoặc là Benzema hay là Griezmann rồi gì hết. Năm đó Pháp còn chưa có tên tuổi mà anh em thì đây là cái đội hình dự kiến của Pháp và Ba Lan anh em cũng thấy Pháp đang chơi cái sơ đồ quyền thoại của mình là 4231 hàng công cao nhất là Riro bên phía cánh trái có Mbappe cánh giữa thì có Griezmann bên phía cánh phải thì có Dembele thì anh em thấy cái đội hình là cái đội hình quyền thoại của đầu vòng bảng World Cup tới bây giờ thì Pháp chỉ chơi đúng có một đội hình này thôi anh em đúng có một đội hình này ở phía Ba Lan chơi với sơ đồ là 442 hàng công cao nhất là Milik và Lewandowski thì cũng vẫn là cái đội hình quyền thoại của ờ, Ba Lan nha anh em thì tới giờ gần bóng lăn thì đội hình có thay đổi hay không thì tới giờ đó mình sẽ tung cái đội hình và tung ma kèo lên cho tất cả anh em nha còn tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là pháp chấp 1,5 và tài xỉu 2,5 thì cái trận này anh em không có ba nên vào pháp vội nha anh em chờ kèo nó có thể tụt xuống còn một quà là pháp ra sân đá phải tầm 20 phút nếu mà chưa có bàn thắng thì anh em hãy vào cái mã kèo pháp còn chấp một trái thì anh em vào sẽ lợi thế cho anh em hơn nha còn tài xỉu tài xỉu thì mình sẽ gửi kèo cho anh em đánh rung sau mình báo lúc nào anh em đánh rung thì anh em nên vào rung còn cái kèo góc anh em cái kèo góc thì trận này trận này pháp chấp tới 4 trái góc luôn anh em và tài xỉu góc là 9,5 thì cái trận này anh em cứ vào cái mã tài góc cho mình vào cái mã tài góc từ đầu trận cho mình full trận luôn nha còn cái mã kèo hiệp 1 thì mình sẽ gửi anh em sau cái tài gác anh em cứ vào cái mã tài góc full trận chín trái rưỡi cho mình thì cái trận anh em chúc mình sau anh em xem cái lịch sử của ông Pháp đá rất là nhiều góc cái mã kèo thực tế này anh em là Pháp đang chấp một trái rưỡi anh em chờ ra tới phút 20 là cho kèo nó sẽ tuột xuống còn một trái này là anh em một trái này nó sẽ lên cho tất cả anh em là ăn chín anh em có thể vào cái mã kèo một trái này và anh em tài xỉu thì anh em chờ đến rung nha thì hiệp 1 hiệp 1 mình sẽ báo rung cho anh em sau còn cái bảng kèo gốc gốc là hiện tại tài xỉu gốc là chín trái rưỡi anh em có thể vào mã tài xỉu gốc này từ lúc đầu trận nha anh em vào cái mã kèo chín trái rưỡi và hiệp 1 anh em có thể vào cái mã kèo tài góc 4 nhưng mà anh em chờ ra sân tầm 5 phút thì kèo nó sẽ lên ăn đủ cho anh em anh em đánh cho nó dễ hơn còn đầu trận thì nó rất là ăn thấp tỷ lệ nó ra tài rất là cao bởi vì anh em ăn rất là thấp nha thì anh em có thể lót là cái mã tỷ số 30 hoặc 31 thì 30 anh em lót một củ anh em ăn được 6 triệu rưỡi nha và 31 thì anh em ăn được 12 triệu 100 nha. thì bên đây có rất là nhiều cái mã tỷ số mà cho anh em lót ăn rất là cao giống như anh em lót cái mã tỷ số anh em lót cái mã tỷ số 43 ờ, cho Pháp này anh em lót cái mã tỷ số này anh em đánh 1 triệu anh em ăn 353 triệu quá dễ luôn anh em bỏ 1 triệu ra anh em nhiều khi anh em hút được 350 mấy củ thì sao đây cái này quan trọng mà mình là rất có nhiều mã tỷ số cho anh em lựa chọn nha thì cho anh em xem cái lịch sử mà thằng Pháp nó đá gần nhất nó đá bao nhiêu quả gốc cho anh em là cái trận nó gặp Tunisia nè trận nó gặp Tunisia rất là ít thẻ vàng luôn anh em đúng một thẻ thì hiện tại Pháp này nó đá rất là hiền không có thẻ nhiều nha tùy theo trọng tài cái trận đó nó ra làm sao nữa anh em thì hiện tại đây anh em thấy rồi anh em cũng đang thấy phạt góc là từ hai thằng 7 thằng 8 nha anh em hai thằng là tới 15 quả góc thì hai thằng này gặp nhau rất là nhiều góc anh em cứ vào mã tài góc chín trái rưỡi cho mình anh em vào mã tài góc chín trái rưỡi nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em thì anh em nào mà đang xem á anh em thấy hay cho mình một quả bình luận còn anh em nào mà muốn vào trang chơi cùng mình á tạo cái trang chơi cùng mình thì anh em cứ liên hệ qua mình đưa anh em vào nhóm để anh em chơi được những cái mã kèo nóng mà mình đẩy trực tiếp cho anh em thì mình lúc nào trận đấu ra sân thì mình cũng vẫn ngồi máy trực tiếp để ờ, xem kèo nó như thế nào là mình đẩy kèo cho tất cả anh em chứ không phải là mình gửi kèo cho anh em xong mình đi ngủ lắm nha mình vẫn xem trực tiếp kèo mình đẩy kèo cho anh em và mình có bình luận trực tiếp trận đấu nữa anh em chứ không phải mình chỉ gửi kèo không mình có bình luận trực tiếp trận đấu trên mấy trang trực tiếp 24 giờ chấm like mình là bình luận viên hút lúa thì mình, mình trực tiếp bên đó cho tất cả anh em xem mình đẩy kèo trực tiếp cho anh em trên trang luôn nữa thì những anh em nào mà quan tâm muốn vào chơi cùng mình trùng máu với mình anh em cứ liên hệ qua zalo cho mình hoặc là telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký trang chơi nha thì đến đây mình cũng đã bình luận xong cho tất cả nhận định xong cho tất cả anh em cái trận pháp và đang ba lan thì anh em nào thấy hay để lại cho mình một bình luận hoặc là đăng cho mình một lượt đăng ký kênh một lượt thích để anh em nhận được những video sau sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau